Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình Đây sẽ là cái giveaway lớn nhất từ trước đến nay trên kênh của mình Thì trước khi vào cái cách thức tham gia vào cái phần quà giveaway lần này Thì ờ, mình xin cảm ơn để các bạn đã theo ừ. dõi, đã ủng hộ, đã góp ý mình trong suốt cái ngày mình thành lập kênh đến bây giờ Và mình cũng thông báo một cái điều đó là uh, Mình mới thành mới làm xong một cái đường link donate để có thể Để những bạn nào thích kênh của mình này hay là những bạn nào thấy kênh của mình hay Và các bạn có tài chính tốt, các bạn muốn giúp đỡ ủng hộ mình để có mình có thêm tiền ừ. mua thêm cái kinh phí để có thể mua nước hoa để review hay là kiểu đi ăn mắt phở có thêm cốc nhân trần uống nó ngọt giọng review nó hay thì các bạn có thể uh, donate qua cái đường link đấy thì cái đường link mình để ở dưới phần mô tả nhá đùa thôi chứ thực sự là từ khi mình làm hai video một tuần ấy thì cái công việc của mình nó khá là nhiều và cái số nước hoa mình có thì nó cũng không đủ để phục vụ cái nội dung mà mình muốn làm cho các bạn nên là toàn phải đi mượn anh em thực sự là cũng rất là ngại về cái vấn đề ừ. đó là đi mượn ở các shop ấy tại vì ừ. mượn ở các shop xong rồi review mà chẳng may mà chê thì nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái tâm lý của người muốn người cho mượn và người mua nên là mình vẫn muốn làm sao mà mình có thể sở hữu được nước hoa và là những cái chai nào mà mình không dùng nữa thì mình cũng sẽ làm cái đợt thanh lý để bán cho những người xem kênh của mình nên là mình sẽ hạn chế để xin tài trợ được các hãng để cho nó một cách khách quan nhất nên là các bạn cứ yên tâm dù các bạn có donate hay không thì mình cũng vẫn sẽ cố gắng ra video đều đặn và cái nội dung càng ngày nó sẽ càng tốt hơn. Và chúng ta cùng nhau quay lại cái giveaway lần này. Thì cái phần quà mà mình muốn gửi tới trong đợt này trong đợt Tết này đó chính là bộ viral mà mình đã chụp lên Facebook của nhà Mason Francis Cousin của hay gọi là MFK thì đây là bộ thành cho nam rất là đáng tiếc nếu như bạn nữ nào mà tham gia thì nếu như chúng thì cũng à, có thể thôi gọi là cho các bạn ờ, người yêu hay là những bạn dai thì trong này nó có rất là nhiều mùi ở đây là 2, 4, 6, 8 đây bộ vai ố đây đó các bạn nhìn thấy rằng là nó có 8 mùi liền và ở đây thì có một số mùi mình có xịt một hai phát thôi để để thử thôi và cái bộ mùi này thì mình được ờ, cái hôm mà mình quay video trải nghiệm ở Allen ấy thì phải nói thẳng luôn là mình được Allen tặng riêng cho mình nhưng mà mình cũng nói với lần là nếu như ờ, các anh không phiền các anh không mình kiểu bị người ta tặng quà xong rồi mình mà đi làm giveaway nó hơi ngại ấy nhưng mà mình cũng xin phép một lần là để được cái phần quà này gửi đến các bạn xem kênh của mình nên là thôi nếu như anh em ăn lần xem thì cũng thông cảm với mình nhá đây nó có hẳn một cái ờ, thư kiểu này nó ghi rất là rõ những cái mùi ở trong ngoài nhá đó và cái lọ này thì là lọ hình như là 7,5 mil đúng không nhỉ ừ hình như vậy và cái lọ và cái bộ này nó rất là đẹp nhá tất cả những cái chai vai này nó được gọi là hoàn thiện rất là tỉ mỉ có vòi xịt viết các thứ và như không biết là có rút được ra hay không thì mình cũng chưa thử đó và cái vai này thì cái bộ này nó trị giá trên thị trường tầm 5 triệu đồng và đây toàn là những cái mùi hương mới và những cái phiên bản extract những cái phiên bản đắt nhất của cái nhà MFK này ở trong những cái bộ sưu tập này thì cụ thể mình sẽ ghi tên từng loại dưới cái phần mô tả đấy thì, thì cái hộp của nó như này nhá các bạn để thư lên đây và các bạn một cái hộp giấy đậy đậy lên này rất là sang bộ này thì hơi khó kiếm ở trên thị trường ấy và nó có hẳn một cái hộp giấy như này nữa cái cách thức để các bạn để nhận được cái phần quà giá trị này đó là các bạn hãy ờ, like video này rồi like cái bài viết trên tường của mình và các bạn hãy ờ, lên kênh youtube của mình các bạn tìm một cái video mà các bạn thấy rằng là từ kênh từ cái video đó các bạn biết đến mình hay là nó mang đến cho bạn những cái điều mới mẻ những cái ờ, mà các bạn thấy rằng là nó bổ ích thì các bạn hãy ờ, share video đó ở trên Facebook hay là, hay là hoặc là trên Instagram với ờ, một cái nội với một cái nội dung viết ừ, tùy theo ý các bạn các bạn thấy rằng video đó nó mang lại cho các bạn điều gì thì các bạn hãy viết lên đấy và để cái hashtag là Ken Fagan tên kênh YouTube của mình ấy thì cái video này nó sẽ lên sóng vào ngày 28 tháng 1 thì mình sẽ để cái thời gian để tham gia video này tham gia cái giveaway này khoảng tầm một tuần đó là đến ngày mùng 4 tháng 1 thì mình đến 18 giờ ngày mùng 4 tháng 1 thì mình sẽ chốt cái kết quả và lựa chọn xem là cái bài viết nào là cái bài viết hay nhất và mình cảm thấy rằng là khá là tâm đắc và khách quan thì mình sẽ công bố lên và trao giải thưởng cho người may mắn đó cái lý do mình chọn ngày mùng 4 tháng 2 ấy tại vì uh, sau đó một ngày đó là ngày sinh nhật của mình thì mình muốn gửi cái phần quà này đến các, cho các bạn trước Tết để các bạn nào may mắn chúng thì các bạn có thể có mùi hương để đi chơi Tết và các bạn cũng yên tâm rằng là mình sẽ lựa chọn một cái bài viết và công bố lên cho nó khách quan nhất chứ không phải sợ là là kiểu cơ cấu giải thưởng nọ kia đâu các bạn các bạn biết rồi mình làm video review nó khách quan trả nhận đồng nào của ai cả nên là cái phần quà này mình cũng sẽ trao đến những người là xứng đáng nhất và một lần nữa thì xin cảm ơn toàn thể các bạn đã theo dõi kênh youtube của mình chúc các bạn có những ngày cuối năm kiếm được thật nhiều tiền và năm mới thì thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và chúc các bạn may mắn trúng được cái phần quà này nha còn không thì chúng ta lại gặp nhau trong những cái phần quà sau mình sẽ hứa rằng là có nhiều giveaway hơn còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp biệt bye bye